Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất cư xá Đại học Đông Tĩnh, diện tích 406m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây, đường nhựa ô tô. Cách ngã năm Đại học 1 km, chợ Đà Lạt 2 km, xung quanh có mọi tiện ích đầy đủ, giá 19 tỷ đồng. đất hẻm Hai Bà Trưng phường 6, diện tích 51m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Bắc, đường 3m, cách đường chính 600m, gần chợ Cẩm Đô, Bệnh viện tỉnh, chợ Đà Lạt, khu dân cư Đông, giá 4,2 tỷ đồng. Khách sạn Trần Phú phường 3, diện tích 72m2, sổ riêng xây dựng, hướng Đông Nam, đường ô tô, kết cấu, một trệt hai lầu một áp mái, 6 căn hộ đầy đủ nội thất hiện đại, sân để ô tô, gần nhà thờ con gà, trung tâm hành chính tỉnh, chợ Đà Lạt, ngân hàng, trường học, giá 10,5 tỷ đồng. Đất Tà Nung Đà Lạt, diện tích 1.474m2, có 1.024m2 thổ cư, sổ riêng xây dựng, hướng Đông Nam, đường ô tô, gần Ủy ban Nhân dân, trường học, khu dân cư đông đúc, cách Đà Lạt gần 17 km, giá 14 tỷ đồng.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 八八八